<laughs> bây giờ mình mình thích bà trước <laughs> bà trước hả ở được ờ, chừng khoảng 3 tháng 3 tháng mình thấy mình có cảm tình ờ, trong lòng mình ờ, nam thì mình phải tỏ tình trước mình thích thì mình cứ đâu có ngại chi chú nói sao chú nhớ không thì nhớ nói là bây giờ à, thấy em cũng à, giỏi giang này nọ làm biết biết làm ăn buôn bán này nọ rồi tính xin à, hỏi là cô coi coi cái có thương tôi không rồi à, kết thành vợ chồng trời ơi nó, nó, thẳng như vậy luôn trong lần đầu nói chuyện luôn à, mình thích thì mình cứ thẳng thắn vậy đâu có ngại gì cô giờ có mắc thở rồi thấy chưa dạ. bà nhiều người dòm ngó lắm đúng không bà đẹp lắm <laughs> thành ra mình sợ chặt ruột tà lẹ trên trên sân sống tà lẹ trên trên sân sống ngày xưa ngày đầu tiên mà chú gặp cô đó chú có nhớ năm đó chú bao nhiêu tuổi không có nhớ năm đó là 20 tuổi đó à, năm uh, 70 phải tình nguyện đi lính rồi chọn được cái lính ngành quân y thì dưới ờ, sẹo rô á là tỉnh kiên giang á là mới gặp ờ, quả uh, uh, à tức là chú hồi xưa đi đi học quân y à. quân y xong rồi đi uh, chuyển về dưới kiên giang lúc đó là cô đang làm cái gì cô hay là dạ, cô đi ở nhà thì uh, có mở cái cái quán ở tại chợ sẻo rô đó cô tức là bán ờ, thức ăn cà phê đồ bánh bao hủ tiếu đồ đủ thứ nói chung là bán quán nước như hồi xưa đó chú đi ờ, cũng như lợi uống cà phê đồ với bạn bè à, thì cái trạm y tế của chú là gần đó hả cũng cách ờ, hai trăm mét à à lúc nào có mua thiếu uống thiếu gì không <laughs> dạ không <laughs> Tức là ngày nào chú cũng ờ, đi qua quán à, của cô để ờ, uống Ngày nào cũng xuống uống rồi về. Nhưng mà mình uống như vậy là vì thói quen của mình Hay là vì ở ờ, mình phát hiện ra ở bên đây có một cô gái bán nước rất là dễ thương Không, lúc đầu thì thói quen Sau rồi thấy thích rồi thành ra rồi tới hoài <laughs> ngày tới ba bốn lần bà bà thích là mình thích trước <laughs> bây giờ mình mình thích bà trước <laughs> bà trước hả ở được chừng khoảng 3 tháng 3 tháng rồi thấy có cảm tình trong lòng mình ờ, nam thì mình phải tỏ tình trước mình thích thì mình cứ đâu có ngại chi chú nói sao chú nhớ không thì ờ, nhớ ờ, nói là bây giờ à, thấy em cũng uh, giỏi giang này nọ làm biết biết làm ăn buôn bán này nọ rồi tính xin uh, uh, hỏi là cô coi cái có thương tôi không rồi mình kết thành vợ chồng trời ơi nó, nói thẳng như ờ, vậy luôn trong lần đầu nói chuyện luôn à, mình thích thì mình cứ thẳng thắn chứ đâu có ngại gì cô giờ con mắc cỡ rồi thấy chưa <laughs> con nghĩ bây giờ mà cô mắc cỡ như vậy á thì dạ. cái lúc đó khi mà cô nghe được cái lời tỏ tình như vậy chắc là đúng rồi mắc cỡ dữ lắm hả cô dạ, dạ nói chung á là bị gì mình cũng là gái quê khi mà chú đến ừ, chú nói gì thì cô chỉ biết cười thôi không biết trả lời thì à, có nhiều lần chú rủ à, cô cũng như đi uống nước cô từ chối bị gì ba với thím rất là khó tôi cũng có nói với ba mẹ tôi là anh rất thích con đó ừ. thì ba mẹ tôi vẫn cho anh lại đây ngồi chơi chứ không có hẹn hò mà như bây giờ là được đi uống cà phê hay là đi chơi như vậy rồi mình mình ngồi trong quán của mình rồi mình tâm sự sao nhỉ dạ không có gì tâm sự gặp thì chào hỏi vậy thôi vậy thôi đó hả dạ. nhưng mà lúc đó trong lòng mình có xốn dạ, sang dạ, chưa không cô? thì cũng hơi thích thích bị gì thấy cái bản à, tánh của chú á Ờ, rất là hiền chú có nhờ người anh người anh bây giờ hiện là xui gia với với tôi đó yeah. Dạ. thì nói ờ, nói thích cô lịch vậy đó anh có thể lại nói với ba với thím cô lịch cho tôi nếu mà ba với thím cô lịch chịu á thì ờ, tôi về sài gòn kêu ba ba má tôi xuống đó thì ba bằng lòng thì uh, chú đi về đơn vị mà đi xin phép về mời ba mẹ xuống mời xuống luôn dạ là bữa 25 tháng 10 mới đây nè thì năm nào thì cũng nhớ ngày vậy thôi <laughs> kỷ niệm 50 năm rồi dạ. vẫn còn nhớ y chang cái ngày 25 tháng 10 định mệnh đó <laughs> thì rồi sau đó ờ, mình cưới luôn hả? Để dạ, thì sau ờ, mà 10 ngày là đúng ngày 25 tháng 10 Xuống bữa 12 tháng 10 à, Tới 25 tháng 10 là đám cưới luôn À, tức là có mười mấy ngày thôi À, trong tháng luôn Gấp quá vậy chú? Gấp quá rồi Gấp quá Bả nhiều người dòm ngó lắm biết có bà đẹp lắm <laughs> thành ra mình sợ chặt ruột <laughs> tao lẹ cho cho sẽ sống tao lẹ cho cho sẽ sống <laughs> nhưng mà sao cô để ý chú nhỉ chắc có lẽ tới cái duyên số đó đã tới hay sao nhiều người nói là đám cưới đám cưới này nhanh quá sợ không có bền vững à. mà à, nếu mình đã quyết định lập gia đình thì là dù cho thay đổi gì nhưng mà tình cảm mình vẫn không thay rồi hay quá nhờ trong mười mấy ngày chờ đám cưới thì à, có hẹn dạ hò chưa cũng chưa luôn là có nắm tay chưa <laughs> lúc đó là mình nắm tay nhau được chưa chú dạ cực nói nói ra thì chú không tin chứ thật sự là chưa có lần nào nắm tay <laughs> đám cưới xong thì chú nắm cái tay cô thì cô cũng hơi bỡ ngỡ thì cũng dần dần cũng quen vợ chồng Rồi bao lâu mình có đứa con đầu lòng? À, dạ, một năm sau. Một năm. Năm bảy 71 sinh đứa đầu tiên. À. Dạ. Đứa lớn thì tên Trần Mỹ Phương. Tới năm 73 là cô mang mang thai à, đứa thứ hai. Rồi cái tới năm 75 á, là cô mang đứa bé tên là An Bình đó. Chú ở bệnh viện ở dưới An Biên. Không, để khoan để em nói. Ở An Biên thì cô ở trên này cô ở trên nhà mẹ cô cách bảy cây số bảy tám cây số chứ không có ở chung thì à, một tuần lễ có khi à, chú về chơi được một buổi à, hoặc là khi nào cô cảm thấy nhớ chú thì cô vô chú ở như thế chú có nhớ cô nhớ chứ sao nhớ trời dạ. ơi <laughs> nhiều khi à, ờ, đơn vị trưởng nó ổng đi đâu mình trốn về chơi một buổi <laughs> chú về ví dụ như sáng là 10, 10 giờ 9 giờ chú về thì khoảng 2 giờ chú phải chở chở về bởi vì đi cái đường đó rất là nguy hiểm con rồi thời đó thời chiến tranh mà khu đó nó vừa buồn mà vừa nguy hiểm mũi kêu như sáo thổi rồi kia ha là nó dữ dội lắm mũi dữ lắm dạ con cái này là tại vì con cảm nhận con thấy là sức khỏe của cô á cô nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và rất là yếu yếu hơi thì con không biết là trong cái quá trình mình mang thai các anh các chị có cái giai đoạn nào mà nó làm chờ mình bị bệnh để mà ảnh hưởng cho đến bây giờ có cái đứa mà cái đứa mà tên mỹ an đó thì tôi được 6 tháng hay 7 tháng gì tôi cũng không nhớ rõ cô thì tôi bị sốt cấp tính tức là có khi nó giọt lên 42 độ 45 cái nó tụt xuống ba mươi mấy ờ, hai mấy gì đó thì cũng khiến gì bữa đó thứ bảy à, chú ờ, được về chơi một buổi đó thì ổng mới gờ ổng nói chết rồi em bị sốt rồi chú mới kêu chở tóc vô bệnh viện chỗ chú làm đó thì cô hôn mê rồi chở vô hôn mê luôn à, thì cái ông đơn vị trưởng tức là cái ông cán sự đó theo lời nói lại thôi chứ tóc đó tôi cũng hôn mê rồi ổng nói vợ mày là sốt cấp tính này nó là coi như là lên xuống bất thường chắc là sợ vợ mày chết mà nếu vợ mày chết á, thì con mày cũng phải chết luôn bởi vì con mày 6 tháng trong bụng rồi thôi giờ tao chích cho vợ mày một mũi thuốc cái ổng nói thôi bây giờ trung úy cứu vợ tôi đi chứ bây giờ biết làm sao giờ thì cũng có lẽ là cũng trời phật thương chú linh Ờ, khi mà chích được mũi thuốc thì tôi từ từ nó hạ cái nhiệt độ mà hồi đó đâu có phòng lạnh đồ bị việc bệnh viện dùng mấy đó mấy ông mới lót nước đá dài dưới lưng vậy nè vợ thì còn trẻ mà cái gì cũng gì với có đứa con mà, mà bây giờ cái tình trạng đó mình sợ lắm mới lo sợ dữ lắm ông nói nếu mà không được nữa thì bây giờ mình có chở đi dọc đường cũng, cũng tiêu tại vì tàu đò không mà đi từ đó ra giá là phải nửa ngày trời có khi xin trực thăng thì cũng thăng khó, khó khăn lắm, lắm chứ không dễ chú rất là tốt suốt đêm thì thức với cô cô cũng nghĩ cái tình nghĩa của chú rất là sâu đậm với cô rồi sau giải phóng đó rồi à, cô chú à, về sài gòn ở hả? dạ về sài gòn bắt đầu mình với cái nghề bánh bao dạ mới sang được cái cái, cái kiosk ở ngoài chợ năng si đó cô bán ngay gặp lao động đó. cô cũng bán cho dạ, nghệ sĩ nhiều lắm á dạ bán cho nghệ sĩ dạ, nhiều rồi nên tôi cũng quen nghệ sĩ nhiều, nhiều lắm dạ <laughs> giải phóng là mới 25 à, tuổi 25 hả vậy là 25 tuổi bắt đầu có ba đứa con rồi dạ ba đứa bắt đầu là phải bươn chảy đó dạ, bắt đầu dạ. lo lo cha lo mẹ con còn nhỏ thì hai đứa em nó nó cũng phù khờ chứ không có làm chỉ phụ việc gia đình thôi chứ còn Đúng. Ờ, vợ chồng tôi phải lo hết một lần là đi ờ, đi ra chợ Nancy á thì thấy cái cô đó bán hủ tiếu cũng đắt quá cái tôi mới về tôi nói với ông này nè bây giờ mình kiếm một chỗ mình sang đi rồi mình mở một cái quán hủ tiếu mình bán bán nước đồ để ấy chứ bây giờ cứ ờ, đi lên đi xuống đặt giá hoài bỏ con tội nghiệp tôi mua cho ông một chiếc xích lô để ông đạp nhưng mà khi mà cô ra bán hủ tiếu á bán quá trời đắt luôn đắt dữ lắm đắt tới một đêm cô bán là 50 kg hủ tiếu thì cô mới nói với ờ, chú nói thôi bây giờ tôi không mua xích lô cho ông đâu giờ ông phụ tiếp tôi đi thì cô bán tới năm cô được 33 tuổi cô ngã bệnh cô đau bao tử chắc có lẽ là tại mê bán quá rồi ăn uống thất thường đau quá đau thì cô mới nói với chú thôi bây giờ nước lèo thì hàng ngày tôi nấu thôi bây giờ tôi ờ, tôi chỉ là ông nấu nước lèo đó mà nấu đi nấu không có mất khách đâu không biết mình có chất lượng hay không nhưng mà khách ăn khách đi rồi khách cũng dẫn lợi mình thấy mình cũng vui thì tới năm 60 thì cô cũng thất bại cô mới bán nhà nó xin rồi cô mới về kiên giang cô đâu đang bán ngon quá sao mà không thì nói nói chung là cũng giúp đỡ người rồi cô bệnh á cô bệnh à, nhiều tại bệnh ha rồi không đủ ăn thuốc men đồ nhiều quá mình chữa bệnh nhiều quá nó mình không đủ tiền để trang trải nữa. là cái giai đoạn đó mà cô chú tới lúc có lúc nào mà đau khổ nhất trong túi không có đồng nào hay là có lúc nào đó thì cái giai đoạn đó như cô, thế nào à, cô, cô cũng ờ, từng ăn ở, à, ờ, nước mắm cô quẹt dạ. <laughs> Dạ, ở chung cư à, nguyễn thần thực á dạ. lúc có khổ nhất á khổ làm sao chú cũng buôn bán như người ta mà không khi nào có được hai chục ngàn của tôi rồi mấy đứa con ăn cái gì thì cứ bán cơm thì ăn cơm tiền thì không có dư ở được giá 10 năm thì cô không định ờ, trở lên đâu quê của chú thì ở đây mà mình thì quê mình về quê vợ thấy cũng buồn thấy tội nghiệp ông bà thì hữu cốt để ở chùa long an ở nguyễn nhân từ thấy vậy suy nghĩ rồi mấy đứa con nó năn nghĩ nó nói thôi má ơi trở về đi về về trở về sài gòn đi tôi nói bây giờ nhà cửa không có về là phải mướn nhà ở cái nó nói thôi tụi con cũng tiếp ba má phụ tiếp ba má nhà cửa ở đồ trả tiền đồ thì nói chung ba đứa con của của cô cũng rất là có hiếu năm đầu cũng chưa có định làm cái gì cái thằng cháu á có khi lâu lâu lên thăm nó làm bánh bao cho nó ăn thì nó mời bạn bè nó ăn cái nhỏ bạn học nó mới nói di ơi di mày về mày kêu bà ngoại làm bánh bao vô ăn đi di bánh bao bà ngoại ngon lắm mà sao tao không thấy bà ngoại bán đặt 50 cái bánh bao mày kêu bà ngoại làm đi tao để tủ lạnh tao ăn dần dần thì nó về nó nói ngoại ngoại làm cho bạn con 50 cái bánh bao đi ngoại thì cô làm cô mới nói với chú vậy nè thôi ông sanh đây bây giờ ừ, tôi với anh đó mà làm chừng 3 ký bột mỗi ngày thôi bán ở trước cửa nhà mình nè bán thử có được hay không được thì mình cứ tiếp tục còn không được thì mình dẹp dạ. thì nói chung bán 3 ký rồi lên 5 ký thì vất vả lắm con bị gì bánh bao á người ta lại hỏi bánh bao mà có khai không bánh bao cũ hay là mới thế tôi nói thôi cô ăn thử đi chứ bây giờ tôi nói ngon thì cô ăn không ngon cũng vậy thì ngon cô trở lại còn không ngon thì lần thôi cô với chú á đẩy từ Nguyễn Chí Thanh Tạ Nguyên gì Trần Quý gì cô đẩy đi có khi tới 12 giờ thì bữa đó tới cái ngã tư của hàng Hải Nguyên Nguyễn Thị nhỏ giờ đó thì mỏi rồi cô mới đậu nó nghỉ có con bé nó lại nó mua một cái xá xíu thì cô bán cái nó chụp hình rồi nào cô cũng biết nữa không hay thì khi mà cô bán hết về bữa đó cũng ăn khuya là 12 giờ cô về thì à, thằng cháu nói ông hái người ta lên cái gì đó lên à, lên mạng lên youtube gì vậy bà ngoại cho tôi nói ủa ngoại đâu có kêu đâu có đâu có cho ai lên đâu con nó nè từ hồi 11 giờ tới giờ mà gần biết bao nhiêu người coi rồi nè bộ đồ này ngoại còn bẩn đây nè trên này nè đó thì bắt đầu từ đó cô bán cô yeah. Dạ. bán hơi có tiếng thì sáng ùng ùng vô vô trong nhà cô mua cũng hơi bất ngờ trên mạng nổi tiếng lắm á <laughs> dạ cô chú trên mạng nổi tiếng lắm á trong cái thời gian đó là cứ cô chú đẩy cái xe đi vòng vòng bán như vậy từ hồi lên mạng giờ là không có đẩy nữa tự nó tới Tại mua vì luôn. tự nó tới là tới nhà luôn thì nổi tiếng quá dạ <laughs> ba người con là thành, thành đạt làm gì làm gì cô chú hai đứa con thì gái ở, không à ở gái lấy chồng chưa lấy chồng hết rồi có đủ hết rồi đứa nào cũng có chồng à. giờ ai ở với cô chú đứa út út út hả con á, thì nó cũng không có cho cô làm nhiều nó nói thương nó ấy nhưng mà cô thấy cái đứa con gái út ở đây á, nó lại khó khăn hơn hai đứa lớn thành ra cô phải cố gắng để tiếp nó nuôi vì nó nuôi hai đứa con nữa thành ra cô phải cố gắng giúp nó, với ờ, cô chú cũng cảm thấy chú cô chú cũng còn sức khỏe thành ra cô chú cứ làm ờ, mỏi mệt thì về nghỉ ngơi đi rồi ấy nhiều khi con, cơm cơm trưa này nè 5 giờ cô chưa có ăn nữa. cô không có thời gian để ăn ở nhà cô em cô em chồng nấu cơm đó thì cứ để đó thì ai đói thì cứ vô ăn chứ không có dọn mâm không quỳ linh nghĩ nè cô chú cô chú đã vất vả cả cuộc đời của mình rồi đã chăm lo con cái cả cuộc đời của mình rồi mình hãy dành thời gian cho mình đi dành thời gian để chăm sóc sức khỏe dành thời gian ta hưởng thụ một chút nào đó trong cuộc sống này bởi con cháu thì à, không có mình thì họ cũng vẫn cố gắng nỗ lực thôi mình à, chỉ hỗ trợ tinh thần thôi chứ nếu mà cô chú cứ làm như thế quên ăn quên uống quên nghỉ ngơi đó đến lúc nào đó sức khỏe của mình nó kiệt quệ đó rồi con nó khó như thế nó cũng không lo nổi luôn như thế lại càng mệt cho con cháu hơn nữa ha cô chú nhé có bao giờ chú hai cô chú ngồi khóc với nhau và hai người bỏ cuộc không cực quá thì cũng than với nhau thôi chứ còn bỏ thì không dám bỏ đâu nhiều khi tôi nhìn xung quanh tôi thấy mấy người nhiều khi nhỏ tuổi hơn mình họ thấy họ sung sướng họ ngồi nhậu nhẹ ăn chơi thôi tán dốc với nhau rồi sáng quán cà phê trời tôi chưa biết quán cà phê là sao <laughs> mở mắt ra bắt đầu là làm tới khuya luôn ngày nào cũng như ngày đó chứ tôi có biết quán cà phê là cái gì đừng có nói nhậu mà mất thời gian chú không có uống được ly cà phê nè không có biết quán cà phê nè à, có đi du lịch không cô chú không luôn không có luôn à, mình có đi hưởng tuần trăng mật gì không không có luôn <laughs> chiến tranh mà rồi mình có dắt nhau đi chơi riêng lúc nào không hồi xưa còn thấy đường á thỉnh thoảng là chợ đi xe ông ta chở đi một vòng rồi về vậy thôi chứ còn ngoài đó không biết đi đâu chơi hồi đó giờ cô ờ, chú có tổ chức sinh nhật cho cô lần nào không không <laughs> có giờ chú tặng một món quà nào bất ngờ cho cô không trời ơi không có nghĩ tới luôn nào biết không nghĩ tới luôn có bao giờ cô tủi thân vì điều đó không cô thì à, nói chung là phụ nữ thì cũng ờ, ước ao những cái đó nhưng mà mình thấy cái hoàn cảnh gia đình mình với người chồng mình nó quá thật thà thành ra từ chỗ đó cô cũng thông cảm có đòi Lan hỏi thấy cuộc đời của cô chú không có một cái điều gì về hưởng thụ cho chính bản thân mình cả vì mà họ vẫn dắt tay nhau đi suốt cả cuộc đời gần như đến bây giờ cô chú vẫn cực cũng vất vả như thế càng nói chuyện càng hấp dẫn đấy